còn giờ thì từ tết tới giờ cũng là ba tháng rồi phước mới quay lại đây à, thăm bà để à, xem coi tình hình của bà như thế nào à, với sẵn á giao luôn cái phần uh, tiền uh, quỹ quỹ riêng của bà hàng tháng cho phước ghé đợt rồi thì ở nhà phước á có con nhỏ nên phước không có đi xa được cái vợ cũng vừa mới sinh thì giờ bé nhà cũng đã ổn rồi gần 3 tháng rồi nên giờ phước quay trở lại để thăm bà luôn nha thì chắc là bà cũng bình thường thôi nếu mà bà có gì thì ở đây có chị Duyên chị đã điện thoại cho Phước rồi rồi đây đây là nhà của bà nhá để giờ Phước kêu chị Duyên cái nha chị Duyên ơi chị Duyên ơi ghé thăm bà cụ rồi giờ mình à, sẽ vào thăm bà nhá đỡ dạ, nên thôi cô chú anh chị chào dạ, bà ờ, thầy á không mấy gài khỏe không dạo này chắc hết đi đâu được rồi ha bà thì sống ờ, một mình ở đây sống ờ, cũng lâu lắm rồi dạ dạ bà à, này chắc gạo của mình quân mới ghé cho quá giờ dạ, gạo ha dạ đây mời anh quay cho rồi em chào chị duyên nha dạo này bà còn đi tới đi lui đồ được không chị dạo này giờ chỉ ngồi vậy thôi đó hả thì từ đó giờ nó từ đợt mà em qua hồi tết tới giờ hả hết, đi chợ được luôn rồi hết đi chợ được luôn hả chị Duyên không rồi ơi giờ vậy là tắm rửa trong này luôn khiên ra hả à. chị khiên ra hả chị với nhỏ chào đó dạ dạ mình chị khiên cũng không nổi ờ. em thấy chị không có alo điện gì em là em biết là chắc bà không sao rồi đó ừ. <laughs> nếu mà có điện alo gì ờ, thì uh, alo rồi mới đem cơm cho ăn đó. dạ dạo này uh, cũng uh, <laughs> cái uh, chỗ của em mấy bà cụ em đi theo uh, chăm sóc đó ừ. cũng mất hết vài bà rồi mất vài bà dạ nhưng mà khi mất thì có người, người ta alo cho em hay ừ. để coi tới lúc đó em có chia sẻ được cái gì đó thì chia sẻ ừ. rồi ơi dạ chứ bà không có con cái gì trơn rồi ờ, đâu có thể chôn được nhưng mà còn sao còn khỏe mà dạ lớn tuổi rồi quá trời lớn rồi giờ 91 rồi mấy năm rồi chứ gì tết này nó 92 rồi dạ ờ, đúng rồi cái miếng này lúc trước là nè cái miếng này là 90 90 hả? 90 thì hồi ờ, qua Tết là 91 thì hết năm nay nữa là bắt đầu qua 92. 92 phải rồi. Ừ. sẵn bữa nay em ghé em ờ, trao cho bà à, gửi tiền giờ thì bà chắc cũng không còn đi chợ được nữa nhưng mà cũng em có đổi ra số tiền lẻ để cho bà bỏ bỏ túi cho vui vui vậy đó. Liêm ơi cầm cái điện thoại giùm anh cái Liêm. Thôi sẵn đây được rồi, để anh cầm luôn cho. Trời ơi, trời ơi thấy không lịch sự không? được sao dục cái tô xuống đất vậy hả thì à, hồi đợt rồi à, khi mà về á, thì cũng có một số cô chú anh chị hỗ trợ thêm cho bà à, là em A Tiền hỗ trợ 300.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 35311 hỗ trợ 100.000 đồng bạn Thảo hỗ trợ 150.000 đồng bạn Đặng Thị M hỗ trợ 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh nữa với số ghét cuối là 93631 hỗ trợ 100.000 đồng cô Lan ở Cần Thơ hỗ trợ 500.000 đồng chị Phan Thị Thấm hỗ trợ 500.000 đồng dạ. à, mang dùm bà kìa chị thì tổng cái số tiền là 1 triệu 750 à, ngàn đồng và cái quỹ cũ của bà là còn 3 à, triệu thì bữa nay em sẽ gửi cho bà là 1 triệu 750 ha em còn giữ là vẫn là 3 triệu quỹ cũ giờ ở trong 1 à, triệu 750 này em đưa cho chị ờ, chịu gửi nè để có gì chị ờ, tới lui tới lui còn này hai trăm gửi em có đổi tiền lẻ ra để cho bà bỏ túi nè chị nè đây chị cầm em luôn ha ở đó có đổi luôn chịu gửi là có ba tờ 500 á con con này cho bà à, đây ba tờ này ba tờ ba tờ này nè đó thành ừ. chiều gửi có gì để chị cơm nước cho bà còn ừ. cái cái này thì em có đổi tiền lẻ luôn rồi nè đó đưa cho bà đó là hai trăm gửi rồi có tiền lẻ dưới luôn á cho bà bỏ túi hai trăm gửi bà bỏ túi đó bỏ túi nha bỏ túi thôi chứ có xài xiết gì đâu với lại bà ở một mình vậy cô chú anh chị cũng không dám để ờ, cho bà tiền nhiều và cô chú anh chị đã từng theo dõi kênh của Phước thì biết ờ, ở đây chị Duyên cũng là người chăm sóc cho bà mấy năm nay rồi không có chị Duyên là bó tay đó rồi sao dục tả rồi tả mới bận sáng dục rồi sao có tả gãy tan cũng gờ gờ gờ gờ cái đầu mà trời ừ. đất ơi người ta gờ cho mới bằng cái tả vô sao nó hầm hả rồi bắt đầu điểm lại không được không có bận tả là không có được không bận tả là tiêu không giờ là tả. tiêu tiện gì là phải bằng tả hết đó chị ờ, à, ờ, bằng tả này hả không bận sao bữa nay cởi sớm vậy chắc hầm nực quá dạ thôi không bận tả không được đâu bận tả mới được không rồi thôi để uh, chị thay tả cho bà đi ừ. bận tả mới được không bận tả rồi được. thôi gì uh, chăm sự nhờ chị ha có gì bà có gì thì cho em hay Sao em qua tả dục sớm mới vậy mới thay sáng hả bà kêu tiền mày thay tải cho tao đi con cá gô <laughs> ghẻ tao <laughs> bận như chắc hầm hay gì phải không ta nhưng mà ờ, giờ không bận không không mà. Trời không. ơi bận ừ, cả năm nay rồi hơn nhưng mà không bận rồi. thì không được không không bận không được đâu dạ cái đâu biết đâu dạ hết biết gì ha lẫn này ha ừ. nhưng mà tiền giữ vẫn còn kỹ ha ừ vẫn còn nhớ tiền nha không dạ. quên tả đây là mình mua là một bịch này bao nhiêu miếng chị bà xài tả tả tả à, tả cho người già ha này một bịch một ờ, trăm sáu trăm dạ. bảy bịch lận dạ còn cái này thì hai bịch bịch nhỏ đây bịch này một bịch hả trời ơi thôi đừng gài hỏi gài chân để đây đi không có ai lấy gì hết đừng đừng có sợ không có gài đừng bận tả đi bằng điểm bức nha bằng điểm bức hả bức hết trơn luôn á dạ thấy chứ cũng chẳng ai ha móc móc hết trơn dạ. dạ. tiêu hết trơn mà bò bò lết lết móc hết trơn vậy hả không, không có thấy đi không có thấy đi không có thấy đi hồi đó giờ nó biết luôn rồi thôi vậy cố gắng gìn sức khỏe nha bà cố gắng gìn sức khỏe nha đúng rồi mình lớn tuổi rồi giờ thì ờ, đi đứng dò teo hết trơn rồi với lại bà lúc trước bị tai nạn hết mấy lần rồi đó cô chú anh chị ừ. bởi giờ cũng ờ, cứ đi ra là lạng lạng chống cây gậy rồi té xong té mương ui lum cho người đi lạc nữa thôi để cho chị thay tả cho bà đi để lỡ hồi cái bà ị cái nữa để kéo màn xuống rồi thôi vậy giờ ờ, để có gì em chào luôn nha chị có gì uh, à, chăm sự nhà chị có gì bà có gì thì alo cho em hay cứ như trước giờ em chị nói đó ừ. dạ rồi em cũng cảm ơn chị nhiều ha em thì chỉ có qua giúp được cái phần ờ, về ờ, chút xíu về cái như là tiền bạc thôi còn về công sức là thật ra là của chị đó cũng gắng giúp cho bà mấy năm nay rồi thôi vậy Phước xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha hẹn gặp lại vào các clip sau bye bye nha bà bye bye, bye, bye nha mong bà ráng khỏe nha giữ gìn sức khỏe khỏe nha ơi <laughs> không biết không biết còn qua được thêm mấy lần nữa cái tay này nó ấy nhưng mà có móng rồi mày thấy không Hôm hồn hôm tết được đó hứt móng dài luôn hả dài gì ghê vậy móng dài ra tới ờ, một gan vậy luôn không cậu còn lóng tay dạ mà cái tay chết đó thôi nha